đồng hành cùng kiếm cơm gạo với cái nhóm của mình thì cứ liên hệ qua số Zalo 0963 731 346 hoặc là cái Telegram kèo bóng cao tiếng. Đấy thì anh em cứ trực tiếp liên hệ với mình đi. Mình sẽ thêm uh, tất cả anh em vào nhóm để nhận được những cái mã kèo chuẩn hơn trước kèo bóng lăn. Vì ở trên YouTube thì mình chỉ lên trước cho anh em để anh em tham khảo thôi vì lúc đó mình chưa có nắm được uh, những cái thông tin này cũng như là tình hình uh, lực lượng chính thức nó sẽ như thế nào còn khi mà trước giờ bóng lăn 30 phút đến một tiếng ấy thì lúc đó đã có cái đội hình chính thức rồi và chơi với sơ đồ ra sao thì uh, lúc đó mình nắm bắt được cái tình hình và sẽ soi thật kỹ đi đẩy kèo lên nhóm cho anh em theo ok và thêm một việc nữa là mình sẽ trực tiếp hướng dẫn ờ, cũng như là chia sẻ cho anh em một cái trang chơi mà uy tín nhất để anh em ờ, có thể tự chơi tự vào các mã kèo mà anh em thích anh em thấy mình nói đúng không anh em không cần phải chơi báo ngoài qua thầu qua cò làm cái gì hết á vì khi mà anh em chơi bóng ngoài qua thầu qua cỏ vừa bị mất like này mất phí trung gian này mà còn gặp nhiều cái vấn đề à, phức tạp khác nữa thà anh em tự cầm trang muốn làm gì ăn thôi gì cũng uh, chẳng ai biết hết à, và cũng chơi uh, không phiền tới ai hết đấy ok thì mình chỉ muốn nói đôi lời với anh em vậy thôi giờ thì quay lại với uh, video này à, thì mình sẽ nhận định cho anh em trận đấu tại uh, vòng 24 Serie A trận đấu giữa Bologna và Inter Milan thì cái trận đấu này được diễn ra vào lúc uh, 18 giờ 30 uh, tối hôm nay Đấy, thì hiện tại ờ, đội chủ nhà Bologna đang có được 32 điểm sau 23 vòng đấu. À, đội bóng này có được 9 ờ, chiến thắng, à, 5 trận hòa và 9 thất bại à, và ghi được 30 bàn thắng để hung lưới 33 bàn. Thì à, Bologna mùa giải năm nay với thi đấu đang thi đấu với một cái phong độ rất là tốt nha anh em thì đã trải qua 23 vòng đấu rồi chỉ còn ờ, cỡ 15 vòng đấu nữa thì Syria sẽ đã kết thúc mà Bologna thì ở mùa giải năm nay đã đứng ở trên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng một cái thành tích mà mình thấy là khá là tốt đối với cái đội bóng này đấy và cái phong độ của thằng Bologna thì cũng ờ, tương đối tốt khi mà trải qua 10 trận thi đấu gần nhất Bologna có được 5 chiến thắng này một trận hòa và 4 thất bại đấy nhưng mà anh em coi kỹ thì thấy những cái trận thua của thằng Bologna này chỉ thua là trước những cái đội bóng mà đang đứng trên đầu bảng xếp hạng thôi ví dụ như trận thua Roma với tỷ số 1-0 này rồi à, một trận thất bại 2-1 trước à, Atalanta này rồi à, tiếp theo là trận thua 1-0 trước Lazio rồi một thua 1-0 trước Monza đấy nhưng mà những cái trận thua của thằng Bologna này đều chỉ thua cách biệt với một bàn thôi đấy và ở cái trận thi đấu gần nhất thì à, Bologna cũng đã đánh bại được uh, Sampdoria ngay trên sân khách với tỷ số 2-1 thì đây chắc chắn cũng là một cái bàn đạp để uh, giúp cho Bologna có một cái phong độ mà thoải mái nhất để bước vào trận đấu với Inter Milan đêm nay còn về đội khách Inter Milan thì uh, Inter cũng vừa có trận uh, thắng tại uh, cúp C1 trước Porto với tỷ số 1-0 thì với cái uh, trận thắng này cũng giúp cho Inter Milan một phần nào đó uh, không phải ờ, lo lắng ở ờ, giải cúp C1 và sẽ tập trung ờ, toàn lực cho trận đấu này trước Bologna đấy còn nói về phong độ thì ở 10 trận đấu gần nhất thằng Inter Milan này có được 8 chiến thắng một trận hòa và chỉ nhận một thất bại trước Empoli thôi nhưng mà cái thất bại này thì Inter phải chơi thiếu người đấy nếu mà so về xét về tất cả thì cái phong độ của Inter Milan hiện tại khá là tốt và cái điều này cũng đã giúp cho Inter Milan có được 47 điểm sau 23 vòng đấu và đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng chỉ à, xếp sau Napoli mà thôi nếu anh em nhìn vào cái bảng xếp hạng này thì có thể thấy này Napoli thì à, đang bỏ xa Inter đến 15 điểm cách biệt thì ở mùa giải năm nay Napoli gần như là 90% là sẽ vô địch Serie A anh em còn Inter thì chỉ à, đang nằm trong top 4 nhưng cái khoảng cách giữa Inter và top 6 là Atalanta chỉ là khoảng cách là 6 điểm thôi đấy nên Inter phải uh, làm mọi cách để chiến thắng trong trận đấu này trước Bologna cũng như là các đối thủ sắp tới vì Inter chỉ cần gãy thêm một trận thôi thì cái cái bảng đấu này nó sẽ rất là nguy hiểm để đẩy Inter Milan ra khỏi cái vị trí top 5 này đấy còn uh, khi mà xét về cái lịch sử đối đầu ấy thì uh, hai đội bóng này thường uh, gặp nhau diễn ra với rất là nhiều bàn thắng nha anh em thì uh, anh em có thể thấy này Inter Milan đã từng thắng uh, Bologna với tỷ số là 6-1 đến hai trận luôn đấy và trước uh, trước đó thì uh, Bologna cũng đã có một trận thắng trước Inter với tỷ số 2-1 trên sân nhà thì cái thành tích này này chỉ là một con số ở ờ, mùa giải trước mà thôi còn với mà cái phong độ của hai đội ở hiện tại mùa giải năm nay ấy thì mình thấy là ai cũng có một cái ờ, hay riêng hết đấy nhưng mà Bologna thường khi mà gặp các đội bóng ờ, lớn tại Syria thường thì kiểu như hay gán anh này nhưng mà chỉ nhận thất bại với từ một bàn thắng đổ lại thôi và ở trận đấu này thì mình nghĩ cũng sẽ khó để cho Bologna có thể giữ điểm trước Inter Milan khi mà Bologna đã đang nằm ở ờ, vị trí thứ 8 bảng xếp hạng này và bỏ xa cái nhóm ờ, cầm đèn đỏ đến 15 ờ, điểm cách biệt nên Bologna cũng không cần phải quá lo lắng về cái vấn đề mà chủ hãng mùa giải năm nay còn Inter thì chắc chắn phải đang hướng đến một chiến thắng để nuôi tiếp cái cơ hội nằm trong top 5 để tham dự cúp C1 đấy à, và trước khi đến với tỷ lệ kèo mình sẽ nói sơ qua về đội hình ra sân dự kiến của hai đội cho anh em xem thì uh, Bologna ra sân với sơ đồ là 4231 và cái tiền đạo mà cấm cao nhất của đội bóng này là Musa Badrau còn à, và ở trận đấu này ấy, thì à, huấn luyện viên Thiago Motta sẽ không có được sự phục vụ của Bonifaci này hay là Anotovic uh, ờ, Banolini hay là Zidye đấy thì cái cầu thủ này là do đang không ờ, do do đang chấn thương và không thể ra sân trận đấu này còn về phía đội khách Inter Milan sẽ ra sân với sơ đồ là 352 à, ờ, và cái cặp là tiền đạo mà cấm cao nhất cho Inter ở trận đấu này thì uh, cũng chính là cặp uh, tiền đạo quen thuộc rồi Romelu Lukaku và Lautaro Martinez thì thời dạo gần dạo gần đây ấy, Lautaro Martinez đang có một phong độ uh, khá là ổn định nha anh em ở trận đấu này thì uh, huấn luyện viên uh, Inzaghi chỉ uh, thiếu mỗi uh, Korea thôi do đang dính chấn thương còn lại thì không có sự uh, vắng mặt đáng tiếc nào hết uh, và nhà cái đã đưa ra cái tỷ lệ kèo ở trận đấu này là đội khách Inter Milan chấp đội chủ nhà 0.75 uh, và mức tài xỉu cả trận là 2.5 đấy với cái mã kèo này thì mình sẽ kết cái thằng Inter Milan này anh em nhưng mà với một cái uh, tỷ lệ chắc 0.75 thì uh, anh em tốt nhất là khoan háo vào anh em có thể đợi vào chặn tầm 20 ờ, đến 30 phút khi mà kèo hạ xuống còn uh, nửa trái hoặc là có thể đợi hết thì một luôn nếu mà tỷ số giữ nguyên mà kèo hạ xuống 0.25 thì lúc đó anh em vào cũng chưa có muộn à, và anh em cũng có thể vào thêm cái mã kèo uh, tài 2.5 cả chặn nhưng với cái phong độ của thằng ờ, Bologna ở mùa giải hiện tại thì cái hàng thủ của cái đội bóng này đang thi đấu khá là tốt nha anh em nên ờ, anh em cũng khoan hả vào cái ờ, mã kèo 2.5 này cũng như là cái mã kèo chấp 0.75 cả chặn cứ đợi bóng lăn tầm 30 phút đợi kèo hạ xuống còn hai trái hoặc là hai hòa thì lúc đó anh em vô còn hai hòa hoặc là 2.25 thì lúc đó anh em vào đấy thì mình chốt cho anh em là nên vào hai cái mã kèo là Inter chấp 0.25 đến 0.5 cả chặn chỉ hai mã kèo đó thôi và cái mã kèo tài xỉu thì anh em đợi hạ xuống còn còn hai hòa hoặc là 2.25 rồi anh em vào mã tài đấy ok thì à, mình cũng sẽ à, xin kết thúc video tại đây nếu anh em mà thấy à, những cái nhận định của mình trùng máu với anh em thì anh em cứ vào còn mà anh em thấy mà những cái nhận định của mình mà không có hợp mã với anh em ấy thì anh em có thể đánh ngược lại đấy thì đây cũng chỉ là những cái nhận định mà khi mà chưa biết được cái đội hình ra sân này cũng như là cái tình hình lực lượng chính thức nó như thế nào nên chỉ là ở mức tham khảo cho anh em thôi còn như mà ở đầu video thì mình có nói ấy những anh em nào mà muốn uh, kiếm cơm gạo hàng ngày với cái nhóm của mình thì cứ liên hệ qua số Zalo 0963731346 hoặc là Telegram kèo bóng cao tiếng mình sẽ thêm tất cả anh em vào nhóm uh, và anh em phải nhớ một chuyện nữa là khi mà anh em vào nhóm mình thì mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ cho anh em một cái trang chơi uy tín nhất để anh em không cần phải báo ngoài qua thầu qua cò anh em có thể tự cầm trang để chơi nè tự canh các mã kèo mình à, lúc nào cũng ăn cao ăn đủ hết không phải bị mất like mất phí trung gian quay quay hết ok thì mình cũng sẽ kết thúc video tại đây nha à, anh em nhớ để lại một like cũng như một lượt đăng ký theo dõi kênh để nhận được những thông báo khi có video mới nhất